60 triệu à? <laughs> Con này sừng đẹp ừ. nhỉ Đấy, Thủ, đấy, quả cà to chưa? Ok, hello chào các bạn nhá Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Sa Trường Giang Vlog Cuộc sống vùng cao à, Video ngày thì uh, Giang lên đây để chia sẻ tới tất cả các bạn thì à, cái à, ao mô hình VEC mà đợt trước là Giang đã lên kế hoạch để làm cho bà con trên thôn Ngọn Lành ấy thì à, cái ao đầu tiên ấy thì Giang làm nhưng do là hai mồ mả của ông bà tổ tiên của bên dòng họ Bắc Say ấy đã không đồng ý nên là cuối cùng Giang phải lấp lại coi như mình mất không số tiền và ảo và lấp đã hai triệu không mà mình gửi tại vì tiền xăng tiền dầu mà thì uh, sau đó thì Giang tiếp tục là tìm cái mảnh đất khác thì trong quá trình à, Giang tìm thì Giang cho em lái máy xúc là xuống à, đào và Giang đi à, mua đồ cho chị Lai này cũng như là mua quần áo cho các cháu thì Giang không lên để ghi hình cho mọi người được hôm nay thì đào ao cũng gần xong rồi đấy thì có em đó điện vào thì mình lên để nghiệm thu cái ao và gửi tiền em đó nha mọi người nhé để xin mời tất cả các bạn là cùng Giang ở đây ở phía dưới đây này đây cho mọi người xem đấy phía dưới này là cái ao Đấy, à, phía dưới này là ao mà mọi người đang à, đào là chuẩn bị xong rồi đấy Giờ mình sẽ xuống dưới đấy nhá Để uh, xem rõ hơn Đi. Châu uh, Đấy là em kêu con châu rất là to luôn Nhiều châu mình khoảng 60 triệu mình đi uh, xuống đường dưới này đây vòng dưới này từ xung quanh đây thì uh, ờ, đang thấy là bà con là là làm uh, cái uh, ruộng rất là nhiều Đoạn là cái ao này khá khá là to nên Nó phải gấp uh, tám lần cái ao mà đợt trước Giang làm là Cái chiều uh, dài của nó là 2m Và chiều rộng là 10m là 200m vuông Là hơn uh, à, 10 triệu Mà cái ao này nó rộng đến uh, gấp 4 năm cái ao kia Rất là to luôn Và đào cái ao này thì cũng phải gần 20 25 triệu không, không rẻ đâu các bạn ạ nó to và rộng đấy nhìn cái này là Giang uh, tính là làm cho nhà em uh, Mỹ là một này nhà em Vàng này và nhà chị Lai nếu như mà cả năm hộ gia đình đó bốn năm hộ gia đình khó khăn nhất bản này sẽ ờ, làm cái mô hình VEC này đầu tiên ở trên bản khu vực này thì là của già em dơ em dơ là công an viên thì sau này em sẽ là trưởng nhóm để quản lý ao này thì cái lán của em dơ là có đây luôn trước là lán nhà em mới làm ruộng không mới làm ruộng của nhà em có cái ờ, số cái ao nhỏ nhỏ bây giờ mình xuống dưới đấy để, để à, xem là mình gửi tiền cho máy xúc luôn nghìn mét vuông ấy đây là hơn nghìn mà hơn nghìn à? Đây là hơn à, một nghìn mét vuông các bạn Mình nhìn xa thì thấy nó ừ. ấy phải xuống gần mới biết To lắm, rộng Đang đoán một nghìn chắc nó phải hơn Vì nhìn xa hầu như là có mấy cái lá này một con để làm ruộng trồng ruộng luôn đúng chưa trống ờ, rộng không trời ơi quá tuyệt vời đỉnh núi Pasipang nào ta có ong chứ được nuôi nuôi ừ? à, công an viên nuôi ong nhiều lắm à nhưng ờ, chưa được xem đâu nó hay cỏ mò thấy ruộng này này mà không lợn Thôi đến phía đây thì uh, các bạn nhìn uh, nó rõ hơn, rộng to hơn Bên này là Ở bên dưới là em dơ đang đang đào nhá đào cái cái chỗ để thoát nước chỗ thoát nước và nó nước thì là nguồn nước ở trên kia cái khu vực này là mới có nước các bạn nhá khu vực này là mình đi tìm mãi với em giờ là mới có nước khu vực khác là không có nước các bạn xem nhìn rộng chút nữa thì mình à, sẽ bay flycam ở trên này cho các bạn xem nó quan sát nhìn nó rõ hơn nó rộng <coughs> nhìn rất vuông mà nó cao rõ đẹp không nó đẹp không hello hello đấy chủ ờ, tịch ờ, đang uh, lái máy đang nấu ăn à chị em ơi chị em nấu món này Đấy, xem món gì cả món gì trời ơi ôi người đẹp người đẹp đây người đẹp đây quay cho người xem dạ. người đẹp à, chào khán giả khá nhiều không biết nói đó. đang đang đang đang nấu chào mừng người cái người đẹp cứ mải cắm đầu đó các bạn ạ điện giơ tay chào các bạn cái mà khó thế nhỉ bảo trên đừng ngại các bạn à, thì cháu đây bên này bếp đâu có gì món gì nữa đây gà gà vâng. không có cá à cá đều thôi à thế à đâu vâng. xem nào cho xem Cú dồi cá to đấy gần người xem này con chưa à. con chưa kịp nhìn hay là ăn luôn đi gà gà luôn gà luôn rau có được cái này là món thịt gì đây em có cả xà này dạ, cái này thì ăn đâu mấy em à, mở ra phía ngoài này xem ao là đợt trộm đào đào nó vất vả quá các ông đào mất mấy ngày luôn đào máy à đào máy luôn này đào chuẩn đấy đào ruộng nhìn đào đẹp lắm vừa ao đắp này mà à, đẹp. này chuyên như múc chuyên như múc uh, ừ. ruộng cho đấy. anh em người ta cũng múc được thôi nhưng nó không đẹp ấy ông, ờ, ông, ông, ông này với một ông thì làm giỏi ừ, ông múc rồi đẹp. ông này lên hàng về luôn rồi này múc ruộng dưới kia đẹp ờ đẹp lắm đấy của tao biết đắp này nhưng mà cái này đào sâu được thì đào càng đào sâu càng còn đá nhiều ấy à càng đào sâu thì nó đá nó càng càng nhiều luôn mới không biết bao nhiêu đá để làm bờ luôn đi bờ này toàn đá cái này cái này xả hết nước rồi đi cho người để mất thời gian một tập chục hai chục ngày ấy, cho nó khô hẳn đi Đấy. Dạ. bắt đầu mới rắc bôi rắc biếc vào đầu đắp nước xuống ngâm không đắp vô nó gọi là củ trùng cái này chắc phải tuần hoặc là trùng này thì ấy được đấy bởi vì bờ nó vẫn còn yếu ừ. cái này mà mình cho nước mà bở đấy nó bở luôn đấy, nó cho nó phải phải cho nó cứng hẳn đi Thế có cần rắc vôi không em có chứ nếu mà cần thiết thì rắc vôi cũng được nhưng mà rắc vôi không cần chẳng sao bởi vì ao này ao mới nó chưa chua hẳn đâu chưa chưa uh kiểu đất nó chua chua ấy không, thảo nó nhanh anh anh cứ cho vôi vào để nó gọi là đỡ nó khử đấy đi sát trùng sát trùng đi để những con cá nó đỡ bị bệnh biết nấm niếc đấy. đấy mình làm cái gì cái vôi nó chả đáng bao nhiêu đâu mà mua lên tầm tạ hai tạ về mình quái rắc đến bờ lên một tạ một tạ ấy rồi ừ. đấy vôi trông thế rồi mua về nó lở ra nhiều lắm mua mua vôi bột ấy để mình rắc đúng rồi mua vôi bột để rẻ hơn phải không đây mình rắc vào mình cho nước dạ. khi các bạn ra hiện tại thì uh, mình sẽ bay lên cao để cho mọi người quan sát uh, bằng máy flycam để à, nó rõ hơn để các bạn thiết kế nó rõ mình dễ hơn. chưa Okay. đẳng cấp. Oh. <laughs> lepay này Để lên cao một chút nữa để cho các bạn à, cùng à, <clears throat> tiện thể nó theo dõi nó nó tốt hơn. Không gian này thì đang à, bay đây hiện tại mình đang bay với độ cao là 67 80 mét nhá. Ở trên này thì các bạn dễ quan sát hơn này cam xuống để cho các bạn ờ, dễ quan sát hơn là nó tại giờ là mình bay khoảng trăm mét rồi các bạn ao rất là rộng cao một trăm mét mà mình ờ, ấy ở đây mà vẫn còn rộng này các bạn rất là to cái rộng đẹp hết nhỉ chào các bạn chưa? À, ba bố con uh, chào các bạn đi, giơ tay chào các bạn nào. Nhanh. Hello. Hello chào các bạn nào. Không đi tìm Chào các bạn nào. Cây cây kia. Không không không không không ấy không trả cho các xe đâu nhá. Thấy hello chào các bạn đi. Hello chào các bạn nhá. Hello. Nó to lên nào. Con bố rô nó to nào. Hello chào các bạn. Nó to lên. To lên to lên, không không cẩn thận thấy rõ ràng chào lại nào hello chào các bạn làm nước chấm mà anh giơ tay lên con uh, à, bố dơ uh, để có hai, hai con trai nhỉ dơ nhỉ hai con trai các bạn nhé đến buổi trưa rồi chuẩn bị uh, à, nấu máu à nào máu là gì nào máu là như nào nào máu ừ, à nào máu ăn cơm nào giờ chú tìm hâm mông nhá có uống nước chè không chè gì chè chè xanh ở ờ, chè xanh ở à? thế có ờ, chè xanh lá ngón lá ngón là toi luôn đấy lá ngón ăn cơm luôn ở lá này ờ, chưa gần gần cái ao này luôn các bạn này đây thế bên này là ao đây lá này lá là của em dơ vậy chắc là ruộng luôn đấy rất là tiện để trông coi mình không phải làm đây là có cả vợ em dơ cái này là một người đẹp nữa này em làm thế này mà đổ luôn đây này đúng rồi đó lên xong mới chè này uống cũng thấy thơm nhỉ? Người đẹp chưa có ờ, người yêu các bạn nhá. Năm nay bao tuổi nhỉ em ấy? Uống cũng thấy thơm chè. Nay được 2 à. năm rồi. Không phải được quá. 26. À 226 à? 26 mà chưa có người yêu là hơi lạ đấy các bạn đấy. <laughs> Không có người yêu đâu mà. Chỉ có hai con thôi. Nhưng mà có mỗi hai con thôi. Ờ, đấy, có người yêu đâu, có mỗi hai con thôi mà. Sắp chuẩn bị ba chồng. Tiếc đây nhiều ờ, nhiều bạn tiếc. Người vợ em à. Hôm nay có món gì nhờ giới thiệu cho mọi người đi. Các con giới thiệu cho các bạn này. 4 năm chồng cho các bạn này. Món này món gì? món gì món gì giới thiệu các bạn cái gì cái gì cái này chẳng biết là món gì vậy à cái này gì gì gì gì gì hoa chuối ngồi ngồi ăn cơm hả cải lợn thôi vào đi vào ăn cơm đây này hôm nay hôm nay thì ở đây là gà điên cho mọi người cho nó vui này cơm đó ở đây nước chè à chè xanh nhỉ món do cho anh nhất đi chè ngon quá các bạn ạ Đúng rồi down rồi mới nó bảo để giao bấm mà đi lại em bảo là nó có bây giờ anh một phát anh trượt cả ly chết nữa để cho nó đỡ có nước có xuống nhiều quá nó sợ vỡ bờ đây nó quen ấy, quen lái thôi những kiểu lâu không lái mình mấy năm tai nạn thì không sợ đâu cái này chìm là do mình chìm chứ không đã bảo giờ thì mình mất tiền mà ờ. thực kia rồi thích nhỉ quay à, ờ. <laughs> lại đi ông ờ. mười này một này đấy đúng rồi mười hai đúng không ừ. đúng rồi thế còn thừa đấy nó bảo lấy ờ, nó bảo lấy một triệu tiền xăng nữa thôi thôi xong nhá <laughs> đấy em bảo là 500 thì thì các bạn biết rồi là hôm đấy là có hai anh em là cái mở cái đường đấy thì là em như là mở cái đường là... Đúng, cái đúng là cái hôm mà Giang chở vật liệu lên nhà chị chỉ ờ, chị Lai đúng không? Đúng rồi. Thì em ấy bảo là lấy một triệu nhưng mà thôi thì uh, em bảo là tìm xăng dầu đi vào đây nữa thì uh, Giang gửi lại cho em nên là 500 nghìn để em ấy tiền dầu đi lại. Em thông cảm với anh nhá. Vâng. Thì là cảm hôm nay anh. thì uh, gửi tiền em là xong. Thế cảm ơn anh, anh nhiều. Tiền mặt nhá, xăng vàng nhá. Không có dối trái gì nhá. Đấy, thì uh, các bạn uh, biết là Giang lên thì trên này để gửi tiền thì trong cái video của Giang ấy thì cái dự án này là của rất là nhiều người lắm mọi người Thì uh, có chú ở Lê Quý Trọng này, thành phố Hồ Chí Minh này, cô ờ, Nga Trần ở bên ờ, USA này, à, gia đình Family này, cô Quế ở bên USA này và chị Hoàng Mùi nữa có gửi mà cái con đường ngày xưa mà lang làm ở trên ờ, một con trải đó thì là con đường vành đai đã nghỉ thì cái quỹ của Trung ấy thì con đường thì đang về làm cho bà con cái quỹ ở đây để làm sau đó thì quỹ của chị Mai Ngọc thì mình góp vào đây một chút để sau này Giang với em Dưa sẽ đi mua giống cá về thả Ok, à, à, chào tạm biệt mọi người nhỉ Rồi, cảm ơn em nhé chúc em sức khỏe à, may mắn nhá Đấy, có hai cô gái bên này nữa này Đấy, vợ của Dơ đây này Đấy, đấy gửi hết rồi Xong hết rồi